Hello, à, xin chào toàn thể các anh chị Rồi anh chị mình à, nghỉ lễ cũng vui không? Và ngày mai là gì? Lại bắt đầu công việc rồi Năm nay là nhà nước cho chúng ta nghỉ lễ hơi dài đúng không, đúng không anh chị? Và trong quá trình nghỉ lễ thì là anh chị à, tập trung chơi hay tập trung làm việc nhỉ? Và chúng ta giao lưu một chút nha tôi xem có anh chị nào à, đang vào xem livestream của tôi không rồi buổi tối ngày mai livestream lại à, theo một cách cướp hứng nó hướng là xuất phát điểm từ một câu chuyện của một à, người học viên của tôi thì là vợ chồng <clears throat> học viên của tôi à, cũng cũng là học viên gọi là học viên cốt trình của tôi thì mới à, đi từ uh, miền Tây về thì là họ đi từ miền Tây về xong họ mới à, rẽ qua văn phòng công ty của tôi à, thì họ mới kể câu chuyện là à, thầy Bình ơi thì trong quá trình mà em về miền Tây ấy, về Tiền Giang ấy thì em có gặp gỡ rất nhiều khách hàng của em đó thì mục đích của em là về nghỉ lễ là cũng gặp gỡ khách hàng và xem họ trải nghiệm sản phẩm của em như nào thì ở trong à, trong quá trình mà họ giúp cho khách hàng như vậy đúng không thì khách hàng này tức là cái chị khách hàng này là bị mắc một cái bệnh hoặc là bệnh ung thư lưỡi gì ạ là phải cắt đi 1 phần 3 1, 1 phần 3 cái lưỡi nhé và cũng đi xạ trị rồi này đó thì ờ, cái, cái học viên của tôi đang đang đang hỗ trợ và cố vấn ấy thì lại giúp cho cái chị đấy là họ khỏe hơn này và sức khỏe nó tốt hơn tức là sau khi xạ trị xong ấy tôi đi bệnh viện cắt lưỡi xong này rồi là <laughs> xạ trị xong thì cơ thể rất mệt mỏi anh chị nhé thì và bạn ấy về bạn tổ chức một cái mô hình là là mô hình huấn luyện về sức khỏe và sau đó là bán kèm một số cái thực phẩm về dinh dưỡng ấy, hoặc là thực phẩm chức năng đấy nó hỗ trợ hỗ trợ điều trị thôi là và giúp cho cái chị này có sức khỏe và không như thế là giúp cho rất nhiều người khác cũng có sức khỏe chị nhé. đó. thì bạn ấy có hỏi tôi ờ, một câu như này là thầy ơi thì bây giờ em về em có làm những cái feedback là theo cái quy trình ờ, marketing và thầy dạy là em em về em có xin lại feedback cái thật của họ thì họ chia sẻ rất là thật đó thì ờ, bạn này bạn bảo là thế làm cách nào nhé làm cách nào để gì để cái mô hình của em à, có thể phân phối mở rộng hơn và có thể toàn thế giới họ biết về em được không đấy thì tôi mới nói một câu như này thì hiện tại bây giờ là thời buổi chúng ta là thời công nghệ số đúng không thời công nghệ số mà nếu nếu chúng ta biết áp dụng cái công nghệ biết áp dụng cái nền tảng để giúp cho cái ờ, giúp cho gì giúp cho mình ờ, lan tỏa được giá trị chị nhé và có thể giải quyết được vấn đề cho nhiều khách hàng hơn thì chắc chắn là em sẽ có nhiều tiền hơn đó thì có nghĩa như này là cái bạn này học viên của tôi ấy, học học viên trình của tôi thì bạn gì bạn rất giỏi về chuyên môn các chị nhé rất giỏi về chuyên môn và giải quyết vấn đề cho khách hàng và bán theo, theo mô hình là gì à, trực tiếp chị ạ trực tiếp đó và thì tôi bảo một câu như này nếu như em chia sẻ lại cái nội dung này chia sẻ cái nội dung hoặc là kể những câu chuyện mà em giúp cho khách hàng của em giải quyết được vấn đề cho thị trường ấy và phải giải quyết cho nhiều người đó thì chắc chắn là gì chắc chắn là em sẽ có rất nhiều tiền đó thì vậy bạn mới phân vân bảo thì thầy ơi thì bây giờ phải làm như thế nào bây giờ thì tôi mới bảo chứ bây giờ em hãy nghĩ đi là khách hàng họ đang dùng nền tảng nào để họ sử dụng để họ gì họ tìm những vấn đề cần giải quyết cho họ ví dụ họ có thể họ lên google họ search một từ khóa là gì là nâng cao sức khỏe này giảm cân này vân vân và nếu như em nếu như em mà phủ sóng được cái điều đó ví dụ em có website chẳng hạn hoặc là em có một cái thương hiệu cá nhân tốt hoặc là khách hàng của họ trên facebook thì em có thể gì em livestream em chia sẻ cho họ cái vấn đề mà họ gặp phải thì chắc chắn là gì là cái video đó có thể lan tỏa ra toàn thế giới chứ không phải lan tỏa ra toàn Việt Nam thì bạn ấy nghĩ uh, bạn mới nghĩ ra mà à đúng rồi thầy ạ thì không ngờ gì cái đòn bẩy ở đây là gì thì tôi ghi cái chủ đề là gì đòn bẩy online đúng không đòn bẩy online đó là gì là chúng ta dùng công nghệ để chúng ta giải quyết vấn đề cho khách hàng ở trên toàn thế giới đó thì cái ý của tôi nó muốn nói ở đây đó là gì là tôi muốn chị hãy gì hãy tập trung vào online đó thay vì chúng ta làm theo mô hình cũ đó là offline là anh chị có thể mở một cửa hàng ở ngoài kia đúng không hoặc mở một cái shop kinh doanh thời trang chẳng hạn đó và sau đó là anh chị gì là làm marketing có thể là treo treo một cái biển đúng không là giảm giá hoặc là gì là khai trương mua một tặng một đấy và khách hàng họ đi đi qua thì họ thấy cái biển giảm giá như vậy hoặc là khai trương như vậy họ mới rẽ vào đúng không thì họ mới mua đồ của anh chị mua hàng của anh chị thì là chúng ta đang theo mô hình gì mô hình offline và nếu như anh chị mà biết kết hợp với online để cho nhiều khách hàng họ biết đến cái cơ sở của anh chị đến cửa hàng của anh chị thì chắc chắn là gì là anh chị sẽ có nhiều tiền hơn thay vì chúng ta thì làm theo mô hình truyền thống Đấy. thì tôi kể một, một câu chuyện như vậy thì bạn bạn này bạn học viên của tôi thì bạn bảo là à đúng rồi thầy ạ là như vậy là em phải gì phải đẩy mẹ online đó thì chắc chắn rồi thì chúng ta muốn là gì muốn uh, rất nhiều khách hàng ở trên toàn thế giới nhé không chỉ gì Việt Nam chị nhé thì tôi nói một câu như này là tôi đã từng bán hàng sang nước ngoài rồi đúng không nên không chỉ chỉ việc bán cho hàng cho người Việt Nam mà chúng ta có thể bán sang toàn thế giới được và nếu những cái sản phẩm của chúng ta có thể giải quyết được vấn đề của thị trường anh chị nhé thì cũng như cái câu chuyện của bạn đó là gì là khách hàng của bạn về gặp vấn đề về sức khỏe đúng không và nếu như bạn chỉ cần chú ý đến một cái đặc điểm nhỏ như này à em biết làm marketing đó chỉ cần em chia sẻ những cái đoạn video mà khách hàng họ gặp phải vấn đề như vậy thì có nghĩa là sao là khách hàng đấy họ bị vấn đề thì có nghĩa là gì ở ngoài kia còn rất nhiều hàng trăm hàng triệu người cũng gặp vấn đề như vậy và nếu như cái thông điệp của em cái nội dung của em chia sẻ nó chạm vào gì đúng cái vấn đề đúng nỗi đau của khách hàng đúng không thì chắc chắn là gì là khách hàng họ sẽ tin em luôn đấy thì là thế là kết quả đó gì là bạn ấy mở máy chị nhá bạn bảo thầy để em chút đấy thì tôi <laughs> tôi đặt à, ba tô phở bò tái về để à, vợ chồng bạn và tôi ăn ăn tối thì bạn bảo vậy thì là em sẽ livestream luôn thế thì bạn gì bạn đã dành ra nó 10 phút để bạn soạn một kịch bản để livestream và để chia sẻ cái vấn đề và kể lại cái câu chuyện như vậy thì tôi thấy rất hay chị nhé thì trong quá trình bạn livestream thì tôi có ngồi tôi nghe xem bạn chia sẻ thì đúng đúng rồi chị ạ thì nếu như cái cái video livestream của bạn ấy mà phủ sóng nhé hoặc là marketing làm sao để có rất nhiều khách hàng ở ngoài kia họ cũng bị vấn đề như vậy thì chắc chắn là gì là khách hàng sẽ mua hàng của bạn này đó thì ý của tôi muốn nói là gì công nghệ đó chính là đòn bẩy để giúp cho anh chị gì bán được rất nhiều sản phẩm ở trên online ờ, tôi xin chào một số anh chị vào nhé vào xem livestream của tôi này để xem ai này cứ mỗi tuần là cứ thứ ba thứ tư hàng tuần tôi hay livestream rồi xem anh chị nào vào xem livestream của tôi nhé rồi xin chào chị Phượng Phan này và một số anh chị khác đang xem livestream của tôi ok không rồi, cảm ơn mọi người rồi anh chị thấy livestream này có ý nghĩa anh chị hãy share với đội nhóm của mình nhé là những chị mà đang bán hàng online ấy mà đang gặp vấn đề về à, marketing và bán hàng online hãy share livestream này về cho đội nhóm của mình để giữ lại để lưu lại để xem lại nhé đấy thì dựa vào câu chuyện mà tôi để kể cho chị nghe thì đúng không là nếu như chúng ta thì uh, chúng ta có kỹ năng bán hàng có kỹ năng giải quyết vấn đề và làm sao để gì chúng ta marketing cái thông điệp nhé gọi truyền tải thông điệp đó tới nhiều khách hàng hơn để họ biết nhiều anh tức là để nhiều khách hàng họ biết tới anh chị hơn thì chắc chắn anh chị sẽ có rất nhiều tiền thay vì chúng ta đó là gì là tôi biết ở một kia anh chị đang có thể nhập một cái sản phẩm nào đó về bán đúng không ví dụ là anh chị à, gặp gỡ một người nào đó có sản phẩm tốt à, mỹ phẩm này rồi vân vân rất nhiều sản phẩm khác và họ cũng bảo là ờ, bạn ơi hãy gì hãy lấy sản phẩm của tôi về để bán đi sản phẩm này rất là hay và thế là gì là anh chị cũng nghe theo rồi anh chị nhập nhập gói 5 triệu nhập gói à, 10 triệu rồi tổng đại lý nhập gói gì cả 500 triệu đó anh chị anh chị nhập cả một gì và cả một cái nhà sản phẩm về đúng không đấy thì ờ, bị rất nhiều người họ chốt như vậy là hãy nhập đi sẽ được những khoản gì ờ, phần trăm ưu đãi khoản hoa hồng tặng nhà tặng xe vân vân không thì chúng ta đang bị đánh vào cái cảm xúc đó là cảm xúc về tiền đó cảm xúc về tiền và sau đó anh chị cũng thì vay nợ ngân hàng vay mượn ngân hàng thì tôi gặp rất nhiều cái vấn đề tình trạng như vậy và đa phần học viên của tôi hay trải nghiệm như vậy và thấy em nỡ nhập 10 triệu rồi và em bán không được hàng thì tuần trước vậy tôi dạy một cái khóa là khóa miễn phí ba buổi tối đấy thì có rất nhiều chị và à, ờ, em đã nỡ nhập 10 triệu vào và 4 tháng nay em không bán được hàng rồi tháng trước thì có một anh ở gì ở Hà Nam anh cứ nói và em lỡ nhập 500 triệu về rồi nhưng mà em chưa biết bán hàng đó thì tư duy của, của chúng ta ở đây là gì là chúng ta quá tập trung vào cái sản phẩm như vậy quá tập trung vào sản phẩm mà chúng ta không tập trung vào khách hàng là chị hiểu không đấy thì dựa vào câu chuyện và người em của tôi họ ở miền tây họ, họ chia sẻ như vậy thì bảo bây giờ em hãy tìm mọi cách để truyền tải cái thông điệp của mình cho đến nhiều người hơn thay vì em thụ động em gì em lấy video của họ và em bán hàng cho một số bạn bè của em em bán hàng cho một số người thân của em và em hãy truyền tải nội dung đó em giải quyết được cái vấn đề của khách hàng đó, chia sẻ những câu chuyện thành công như vậy thì chắc chắn là gì là có nhiều khách hàng họ cũng gặp phải tình trạng tương tự như khách hàng của em và lúc đó gì em sẽ trở thành một người gì có ảnh hưởng có tầm ảnh hưởng đến họ và lúc đó gì cái việc bán hàng sẽ trở nên gì dễ dàng hơn thay vì chúng ta cứ tập trung vào quá sản phẩm và tôi nhắc lại này hãy tập trung vào khách hàng đó và nếu như anh chị biết giải quyết được vấn đề cho khách hàng cho thị trường thì chắc chắn anh chị sẽ gặp à sẽ gì thu nhập sẽ có rất nhiều tiền đó. giải quyết vấn đề của khách hàng của thị trường và anh chị sẽ nhận lại được được tiền hãy nhớ này giải quyết vấn đề khó thì sẽ nhận được nhiều tiền và giải quyết được vấn đề dễ thì sẽ nhận được ít tiền đó thì uh, trong ờ, chương trình ờ, buổi tối ngày mai là tôi có tổ chức một cái chương trình hai buổi miễn phí đó là gì Internet sales Warriors để giúp cho anh chị trở thành một chiến binh thực thụ bán hàng ở trên Internet đó thay vì anh chị bán hàng theo cách cũ đó là việc đăng bài Facebook cá nhân và sau đó anh chị đợi đợi và đợi và khách hàng sẽ không tới và chúng ta lại làm theo cách mới đó là gì là làm sao để truyền tải được nội dung nó phù hợp tới phân khúc khách hàng mà anh chị đã đã chọn và giải quyết vấn đề cho họ và giải quyết vấn đề khó lái chị sẽ nhận, nhận được nhiều tiền giải quyết vấn đề dễ thì ít thời ít tiền hơn ví dụ là việc gì lái chị nhập hàng về anh chị lấy hình sản phẩm anh chị đăng facebook cá nhân anh chị bán bán bán bán khuyến mãi khuyến mãi khuyến mãi rồi giảm giá giảm giá giảm giá kêu gọi hành động mua hàng mua hàng mua hàng đó cái việc đó cực kỳ đơn giản anh chị tôi cũng làm được và có hàng triệu anh chị bán hàng online ngoài kia cũng làm được cũng lấy hình đăng sản phẩm rồi sao cũng viết bài bán bán bán bán giảm giá giảm giá giảm giá khuyến mãi khuyến mãi khuyến mãi khuyến mãi và sau đó anh chị đợi đúng không cúng và sau đó là gì đợi những người bạn của mình ở trên Facebook họ thấy họ thương của họ mua hàng cho chị một hai đơn và ngày hôm sau cũng vậy ngày hôm sau anh chị thức dậy anh chị cũng đăng bài tương tự như vậy sau đó anh chị cũng đợi đợi và đợi chờ xong cuối cùng là thầy ơi là em cũng nhập hàng về nhưng mà em không biết cách bán thì đấy là cách làm cũ của anh chị thì cách làm mới thì anh chị hãy bấm vào đường link bên dưới ở video này nhé livestream của tôi là phạm thanh bình.com gạch chéo này isvk tôi sẽ nhập vào đây nhé anh chị à, buổi tối ngày mai tôi tổ chức chương trình vào lúc 8 giờ tối thì anh chị nào mà muốn tham gia và muốn à, giúp cho anh chị có một cái góc nhìn mới về bán hàng online và xây dựng thương hiệu ở trên online tốt hơn thì anh chị nên tham gia chương trình của tôi tôi sẽ nhập cái đường link của website vào đây anh chị chỉ việc bấm vào nút đăng ký nhé và sau đó là tối ngày mai tham gia cùng lớp học với tôi và lớp học hiện tại bây giờ có khoảng hơn 300 người đăng ký rồi anh chị ạ đó hơn 300 người đăng ký thì tôi có quảng cáo lớp học này ở trên fanpage là Phạm Thanh Bình mà fanpage là anh chị cũng đang xem livestream của tôi đấy tôi sẽ nhập ở đây đây chính là một chương trình rất đặc biệt dành cho quý anh chị mà quan tâm đến mô hình online và làm sao để giúp cho chúng ta phát triển online và tăng doanh số ở trên online tốt hơn thì chị nên tham gia và một số chị hỏi là bây giờ là em chưa có sản phẩm em có tham gia được không thì chưa sản phẩm thì chắc chắn phải tham gia rồi vì đây là một chương trình tôi giúp cho chị cái một góc nhìn mới về tư duy và những cái phương thức tôi đã làm và kết quả tôi đã có và hiện tại có những học viên tôi rất thành công tôi chia sẻ cho chị xem tôi không chia sẻ đó gì là tôi giúp cho hàng triệu người hàng nghìn người ở ngoài kia kiếm hàng gì hàng tỷ đô triệu đô la rồi là gì gia tộc tỷ đô tôi tôi không giúp cho anh chị và tôi chỉ giúp cho anh chị bán hàng tốt hơn thôi không phải một hai đơn một ngày và nếu anh chị làm đúng phương pháp của tôi có thể giúp cho anh chị bán một ngày kiếm 10 20 đơn hoặc 100 đơn gì đó để kết quả nó khác đi chị nhá thay vì chúng ta làm theo cách cũ thì chị nên tham gia chương trình này ok không <laughs> Rồi xin chào anh chị, một số chị cũng đang vào xem đúng không? Thì livestream này là livestream ngẫu hứng của tôi, tôi cũng không chuẩn bị gì hết. Thì tôi chỉ chia sẻ lại những câu chuyện mà à, trong buổi chiều ngày hôm nay tôi có gặp học viên à, của học viên coaching của tôi. Đấy, thì tôi chỉ nói họ một câu như sau. Nếu như là em giải quyết được vấn đề và em truyền tải được cái thông điệp ờ, mà em đã giải quyết cho nhiều khách hàng đến gì hàng triệu người, người kia họ cũng đang gặp vấn đề như vậy thì chắc chắn gì là em sẽ bán được nhiều hàng hơn và hãy giải quyết vấn đề này thì không không chỉ ở Việt Nam gì nhá mà đã xác định bán hàng online một số chị bảo là bán hàng online là em bán hàng ở trên Facebook cá nhân và em bán thì cho người thân thôi không phải chị bán hàng online là bán cho gì cho khách hàng trên toàn thế giới như chị nhá đó thì đấy mới gọi là bán hàng online và giải quyết vấn đề của khách hàng của thị trường thì anh chị nhận được tiền đó. còn giải quyết vấn đề dễ thì sẽ nhận ít tiền hơn đó. và giải quyết vấn đề khó thì anh chị nhận được nhiều tiền hơn hãy chọn việc khó thay vì chúng ta hãy chọn việc dễ đó là anh chị đăng bài bán hàng Facebook cá nhân hãy thay, hãy thay đổi phương pháp đừng làm theo cách cũ nữa chỉ có cách mới mới giúp cho chị có kết quả mới đó rồi xin chào à, quần áo trẻ em xỉ lẻ nhé đó nếu mà à, các chị em mà vào sau mà xem ấy, thì tối ngày mai nhé nhớ tham gia chương trình rất đặc biệt của tôi là diễn ra vào hai buổi tối thôi thì hàng tối hàng tuần thì tôi tổ chức là ba buổi tối chị nhé và tuần này thì tôi uh, tổ chức hai buổi thôi hai buổi để anh chị phá vỡ được cái giao cản đầu tiên đó là nỗi sợ bán hàng và làm sao để chúng ta bán hàng theo cách mới thay vì chúng ta làm theo cách cũ nó đã xưa rồi đúng không đó thì đây là một vấn đề mà tôi thấy là gì có rất nhiều anh chị mà đang vẫn đang loay hoay à, đang không biết bắt đầu từ đâu rồi đang không biết là gì mình cái đòn bẩy là gì công cụ là gì khách hàng anh chị ở đâu và cách triển khai một, một cái hoạt động kinh online như thế nào một cái hiệu quả về quy trình như thế nào đúng không ví dụ là gì buổi số 2 tôi sẽ dạy anh chị là về cái quy trình marketing hiện đại này rồi là hệ thống automation tự bán hàng tự động bán hàng tự phân loại khách hàng tự chốt đơn đúng không đó và có một cái học viên của tôi một người em ấy thì ngày số 2 buổi số 2 anh chị sẽ gặp đó thì một người em này là họ là gì họ là một ngư dân đánh cá chị nhé và sau khi họ học xong họ áp dụng và họ bán được 100 đơn hàng trong vòng một giờ chị nhé và đây là một cái quả thật nhé đó thì tất cả những gì là tôi chia sẻ là chị cứ nên tham gia đầy đủ hai buổi tối ngày mai và ngày mốt ngày kia đấy nên tham gia và tuần sau nữa thì tôi tổ chức lại ba buổi bình thường chị nhé thì những buổi học mà tôi chia sẻ cho anh chị đó chính là những cái vấn đề những cái mảnh ghép mà tôi đã gặp phải và tôi đã gì đã mò đường rất lâu anh chị ạ và chỉ cần anh chị học xong hai buổi thôi hoặc ba buổi của tôi là anh chị giống như là gì anh chị ghép những mảnh ghép đó lại và trở thành một tấm bản đồ để giúp cho anh chị đi đúng hướng hơn kết quả sẽ tốt hơn thay vì mò đường giống tôi ngày xưa ok anh chị thấy video này hay thì livestream này hay nhé anh chị hãy chia sẻ về tưởng cá nhân của mình này về đội nhóm của mình để tối mai chúng ta cùng làm việc với nhau nhé cuối cùng là chúc anh chị ngủ ngon xin chào và hẹn gặp lại trong buổi tối ngày mai